chị Vy Hello Phú Sưởng Rất là vui chị em mình được đồng hành một chuyến đi rất là vui à, Và mình tìm hiểu được rất là nhiều à, à, cái địa điểm đẹp tại Phú Quốc và một cái cơ hội đầu tư à, bất động sản tại Phú Quốc không thì Vy? Ừ, rất là nhiều cái thông tin về bất động sản Phú Quốc Và à, cũng như là cái những cái uh, enjoy, những cái những cái dịch vụ, những cái việc là mình đi nghỉ dưỡng thế nào ở Phú Quốc để mà à, rẻ nhất, nhất rẻ nhất và và ăn ngon nhất ăn ngon nhất và gọi là enjoy và chơi tất cả các trò chơi và chơi casino luôn yeah. quá tuyệt vời nói đến phú quốc là không còn cái gì để nói hết à, những cái loại hình ăn chơi nghỉ dưỡng đầu tư bất động sản và tất cả mọi thứ trong một cái còn hòn đảo gọi là hòn đảo ngọc đó mang tất cả những cái giá trị như vậy thì à, trong video ngày hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi sẽ cùng review đánh giá lại cho quý anh chị à, nắm được một vài cái thông tin bổ ích về cái thị trường à, Phú Quốc để cho mọi người nắm rõ đó. thì uh, chị TV ngày hôm nay sau cũng vài ngày là mình đã đi tìm hiểu và dắt khách tham quan về thị trường bất động sản thì khi chị TV đánh giá cái thị trường bất động sản là có màu mỡ và uh, năm 2022 là một cái tâm điểm đầu tư cho khách hàng hay không? Thì uh, theo Vi thì Vi thấy là đối với những thị trường mà đã hình thành gần giống như Đà Nẵng với lại Nha Trang này thì thị trường Phú Quốc đó là thị trường mới ừ. thì uh, ở đây còn rất là nhiều tiềm năng cho việc là mình khi mà đầu tư bất sản và ừ. cái giá trị nó sẽ tăng lên nhiều à vậy hả đúng rồi đấy chị Vi với lại à, thêm nữa là Vi sau khi là Vi trải nghiệm cái chuyến đi này thì Vi thấy được rằng mình là cái thiên nhiên và môi trường ở cái lúc à, đặc biệt là những cái bãi biển ở đây cực kỳ là sạch cực kỳ là đẹp luôn rất là chiều phải không à, thì nói đến bất động sản á khi khi mà mình mình đầu tư vào một một khu vực thì mình phải quan trọng nhất ở cái chuyện là cái khả năng là khách có, có thể đến đây được không ừ. bởi vì đó là cái tiêu chí để mà làm cái bất động sản ở đây có thể là à, sinh sôi có thể là phát triển được hay không là là cũng là cái vấn đề cảm xúc của khách hàng khi họ đến đây họ có thể quay trở lại nữa hay không Đà, dạ, đúng rồi thì nói đến là cái đó là nói đến cái tiềm năng đột phá trong tương lai của Phú Quốc không chị à, nói đến Phú Quốc à, là một cái hòn đảo à, rất là đẹp à, khi trước là khách hàng đi mình có đầu tư đó chị Vi thì à, họ thường chọn đó là Nha Trang nè ừ. nhưng mà gần đây là Phú Quốc à, được đánh giá là một cái thị trường à, tiềm năng đột phá rất là mạnh trong tương lai thì à, theo chị à, là thù hoặc quỹ đất hoặc là những cái uh, hình thù hoặc là những cái địa hình như thế nào của Phú Quốc mà giúp cho Phú Quốc được là ờ, nhiều khách hàng lựa chọn à, thì mình thấy là Phú Quốc là một cái thành phố số ờ, đảo quỹ đất hạn chế nên không thể mở rộng dù cho dân số tăng từng ngày nhưng đồng thời ở đây lại có một cái lợi thế à, để tăng giá trị bất động sản cao đó là điển hình là như giống như Singapore thì giá nhà đất là không ngừng tăng khi mà các là đất khó sở hữu đó bởi vì hiện hiện tại thì cái phần đất mà đất đất thuộc về biển á, nó đã rất là hiếm rồi đúng rồi nhưng mà biển đẹp như phú quốc thì càng hiếm hơn dạ nói đến uh, chị vi thì em nói đến cái đặc thù của phú quốc đi phú quốc vẫn có đồi ừ. vẫn có núi vẫn có sông vẫn có những suối. cái cánh rừng nhân tạo và đặc biệt ở đây là một cái kho tàng nước nước ngọt rất là nhiều Đúng cho khách hàng và cho quý cư dân và cho tất cả mọi người dân sinh sống ở đây có một nơi an cư lý tưởng và lâu dài đó là một cái nguồn tài nguyên quý hiếm rồi à, nói về cái tiềm năng được thúc đẩy nhờ cơ chế chính sách của nhà nước đó thì chị phi à, thấy là Phú Quốc à, sắp tới sẽ có một cái tâm điểm như thế nào? À, Phú Quốc á, sẽ là một cái thành phố đầu tiên tại Việt Nam mà được uh, chủ, được mà chủ doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ thuế trong 5 năm đầu tiên đồng thời là được giảm 50% trong 9 năm tiếp theo chính vì điều này đã thu hút các nhà, các doanh nghiệp về đầu và du lịch khắp các tất cả nước đầu tư vào Phú Quốc. Wow, quá tuyệt vời. Nói đến Phú Quốc, để thành thành phố Phú Quốc Đúng. Dạ. là một cái thành phố đặc khu và nó có tất cả những cái tiềm năng để cho khách hàng à, đầu tư phải không? Rồi, à nói đến những cái chính sách như vậy thì sẽ nghĩ đến về cái vị trí địa lý và những cái cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư sắp tới cho Phú Quốc thì à, chị có thể điểm qua một vài cái cơ sở hạ tầng và những cái công trình và những cái dự án mà Phú Quốc đang triển khai và bán cho khách hàng được hay không? Cơ sở hạ tầng thì mình thấy được là hạ tầng giao thông kết hợp đường không, đường thủy, đường bộ với sân bay quốc tế Phú Quốc cùng với hệ thống đường thủy phát triển kết hợp cho việc giao thương, kinh doanh, buôn bán và du lịch. Rồi, à, nói đến Phú Quốc thì được đầu tư chị thấy như hồi à, là lúc chiều hai chị em mình à, đi vào cái con đường của Vinh mà để đầu tư không thì Vinh rất được đầu tư rất là bài bản theo dọc hai con bên đường là những cái dãy shop house rất là đẹp thì đó theo là... mang mang theo có phong cách biệt Trung Hải đó chị đó là bắc bắc của bắc Phú Quốc và à, bắc Nam Phú Quốc bắc đảo và Nam đảo rồi thì Nam thì đảo bắc... thì có ai nhỉ Nam đảo thì mình Mây Home Mây Home tuyệt vời một Sơn cái tuyệt vời đúng rồi à, hai cái dạng đảo là... là có Vinhome tất cả những cái chủ đầu tư lớn của Việt Nam đều tập trung vào đây để mà phát triển cái cái hòn đảo này đúng rồi à, nói về um, Phú Quốc là nói đến những dự lớn như vậy thì mình nghĩ đến là điều kiện thời tiết và tự nhiên như thế nào mà nó đem đến cho Phú Quốc một cái tầm nhìn lớn và nhiều sự đầu tư là họ được lựa chọn thì đó cũng nhắc lại cái là lúc nãy Huy nói đó là Phú Quốc á, là nó được kết thiên nhiên thiên nhiên ưu đãi cho một cái bầu không khí trong lành và thoáng đẳng nơi đây là sở hữu cái đường bờ biển dài 150 km cùng với nhiều bãi biển đẹp như bãi trường bãi bãi sao bãi khen trong đó không chỉ vậy Phú Quốc còn đa dạng 63% là cánh rừng nguyên sinh chưa được khai phá, cảnh thực vật phong phú, nhiều đặc Wow, quá tuyệt vời đúng đến Phú là nói đến cơ sở địa tự nhiên và cái tiềm năng du lịch đột phá. Bây giờ đến Phú Quốc thì mình đi ăn như khi nãy chị em mình rất là ăn chơi và nghỉ ngơi thoải mái và được mua bất động sản với cái giá cực kỳ hấp dẫn và được à, gọi là chính sách của là ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70 80 phần trăm ờ, chính sách của nhà nước cũng ưu đãi luôn cho nên à, là quá tuyệt vời à, đối với khu đất là nó có đầy đủ các cái điều kiện mà để mà làm, làm cho cái vùng đất này nó trở nên trù phú wow ừ. đúng rồi không đi đâu xa khi nãy giờ là Phước Sửu và Thùy Vi đã phân tích là nhiều khía cạnh nhiều cái tiềm năng để cho đẩy Phú, Phú Quốc lên giá đất sẽ tăng lên ít 3, ít 5, ít 7 và có thể ít 10 trong vài năm tới còn chân chừ gì nữa hãy là cùng Phước Sửu và TV khám phá những cái dự án ít năm ít 10 đó là so với những cái đội vùng đất ở đất liền nhưng mà đất này rất du lịch nên là đi thấy là những cái, mảnh đất nó sẽ tăng lên như là hôm nay á, có gặp một cái dự án đầu tư ở khu đất này thôi thì chị có nói là trong vòng tháng tư của năm à, năm ngoái thì mua một miếng đất với giá là 8 tỷ và 4, 4, 4 công ở mặt tiền đường thì sau đó là khoảng tháng 9 là cái miếng đất nó tăng lên 42 tỷ nha các Wow, quá tuyệt vời. Đó, Cho nên là đối đối với lại những cái đất đất về bất động sản du lịch này thì tốc cái mức độ mà lợi nhuận nó sẽ tăng kép rất nhiều lần. Đúng quá quá tuyệt vời à, chị Thùy Bi à, cũng đã đầu tư đây và Phước Sửu thời gian tới cũng đang tìm một số cái bất động sản ở Phú, ở, à, ở Phú Quốc này để đầu tư thì à, quý anh chị và khách hàng à, cùng liên hệ với Phước số và Thùy Vi thì những à, bên mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư tại Phú Quốc ngoài ra thì nếu anh chị muốn à, trải có những cái tour trải nghiệm để mà đến cái vùng đất này thì cũng phải liên hệ với em để mà em xét cái tour xét tour rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau